giá các dòng máy Zimi chính hãng tại MSM 170 lạch chay. Zimi Q3 full box mới nguyên siêu, giá 4 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Zimi Q3 Blue full box mới nguyên siêu, giá 5 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Zimi Zitina Nail full box mới nguyên siêu, giá 6 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Zimi Zitina Nail Flash full box mới nguyên siêu, giá 8 triệu 250 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi GT5 G Full Box mới nguyên siêu, giá 9 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi C11 chính hãng mới nguyên siêu, giá 2 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi C29 hãng mới nguyên siêu, giá 2 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi Naro 30A Full Box mới nguyên siêu, giá 3 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi C15 chính hãng mới nguyên siêu, giá 3 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Simi C17 chính hãng mới nguyên siêu, giá 4 triệu 650 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Simi 6 phun bốc mới nguyên siêu, giá 5 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Simi C25 chính hãng mới nguyên siêu, giá 4 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn.